tụi bay độc đá mang hại rồi chỉ có một thằng như một con ali à đi thôi bà cả đám á không tìm được tụi bay tức tốc tìm chứ được con ali gì cho tao dạ dạ tụi em đang ráo riết truy tìm ở đại ca ráo riết cái gì dù là tung hết cái tỉnh mà mày phải tìm được gì đấy cho tao dạ nhà của ai đâu nữa nhỏ dạ nó có người quen ở dưới long an tại sao không đi xuống dưới tiệm dạ dạ là tung hết cái tỉnh tiệm cho tao dạ dạ dạ đại ca mà mà quy quy động bao nhiêu anh em vậy đại ca quy động cái gì bao nhiêu anh em đứng đây ngu ngu ngu ngu nghe tao dặn kỹ rồi chỉ có hai thằng bay thôi quy động cho cố sát cả đám đó bứt dây động đất hả ủa làm sao vậy anh Người ta nói bước dây động rừng Sao đại ca mình nói động đất Động gì cũng được Miễn đừng động tới ổng Động tới ổng là ổng cho về thăm ông bà Không tốn tiền xe luôn Ghê quá phải công nhận nha hồi nãy á con hành động vậy chị ưng bụng dễ sợ luôn con quả là bản lĩnh chị thích đó làm con dâu gì đi vậy hả hồi nãy giờ cái vụ này vậy nói con hai lần rồi đó ủa có nói hả lần ngoài ngõ với lần trong này nè mà con thấy ngộ thiệt nha ừ? không hiểu sao mà nguyên cái app này nè ai cũng tin lộn nam châm ta rồi tin vào thần linh nữa nói ra thì họ cũng dễ thương lắm con tội nghiệp đó mỗi người đều có một cái hoàn cảnh nè ai cũng có ước mơ ai cũng có hoài bão mà họ không thực hiện được cho nên họ phải nhờ vào thần linh thôi đó ví dụ như um, à, con biết bà ngoại không bà ngoại là cái bà mà, mà nhai nhai đúng rồi nhai cái cục thuốc xịa bay lớn vậy nè à. đó bà đó bà có đứa cháu đi học nước ngoài mà lâu rồi nó không về thăm bà Nên bà ngoại chỉ muốn sống lâu để kịp gặp lại con thôi Còn bà Lượng á, bà bệnh truyền miên à nay đau này á, mốt đau kia Chỉ mong sao mình mau hết bệnh Bà sợ là bà không lo được cho con Trinh á Lấy chồng đại gia Có cuộc sống sung túc Nên à, cầu xin thần linh là như vậy đó Vì đường ba Đừng Đừng, đừng mà Còn ông Toan á, muốn kiếm thật nhiều tiền để trả thù vợ cũ Anh có làm gì sai đâu mà Mỹ ơi, Mỹ Ủa, ừ. chú nó cũng có vợ nữa hả? Có vợ Vậy mà con cứ tưởng ổng à. Không, tại cái tánh ông đều đều vậy đó Dạ Ông có vợ Vợ bỏ đi À Cái ông Năm Chung Ông biết được yếu điểm của từng người Nên ông nắm thóp Từ đó đó Một truyền thành mười mười truyền thành một trăm cho nên nguyên cái ấp này là bị ông mê hoặc hết là vậy đó ừ, con hiểu rồi nhưng mà tính ra thì ờ, mấy người đó cũng tội quá gì ha ừ Ê, nhắc lại mới nhớ hồi nãy thằng cha năm chum á cha rủa thằng lâm như vậy thì tức dễ sợ nha ức sức gì muốn dãy dù gì bóp cổ cũng chả ghê vậy gì hồi nãy con nghe là cái chú gì đó cái chú gì tập bọc bạc á ông toan à chú toan hả ừ ông nói là năm chum phán uh, chú toan á là sẽ được gặp quý nhân là ông gặp quý nhân liền con thấy nó nghi nghi gì đó sao á đúng không rồi bây giờ ông nói là anh lâm sẽ bị tai họa có khi nào á anh lâm bị thiệt cũng gì chả mà dám đụng vô sợi tóc của thằng lâm nha là gì đổi mạng với ông liền đó Ê, chết gì ơi không được rồi con nghi quá à con nghĩ là chắc chắn là ông năm chum này á sẽ làm cái chuyện gì đó để hại anh lâm á chạy xe không coi đường coi hướng gì ghé tày chứ chân tao à tại con gà chứ tại tôi hả tại mày lái xe mà gặp anh là xui xui à mang cái xui từ trên sài gòn về đây luôn á à trên đó có chuyện gì đúng không phải có chuyện gì anh với dương mới về đây được chuyện gì đâu tôi về quê tôi chơi lại ừ về quê mày ăn tết ờ, ờ, coi tết này có gì vui không mặt sao sao sao sao không à nè nói chuyện với tôi á không dám nhìn thẳng với mặt tôi nè sao tôi tin được nè nhìn nè bây giờ mới dám nhìn hả thiệt tại vì tôi ngồi tôi suy đoán á nha nếu như mà bình thường anh về đây chơi á không thể nào dương đi chung được mày ngộ không mày hai anh em tao đi đâu cũng phải có đôi cặp chứ không lẽ tao bỏ nó khó tin thiệt chứ à, Trời ơi, trời ơi, trời ơi. anh đâu biết em đâu cái gì vậy à, Để đi chỗ khác em qua bên kia đi Đâu quen đâu À Gì vậy? Ủa ngực Chơi không? Trời, trời ơi, tự nhiên hỏi chơi không? Chơi gì trời? Quay cái tao thật sợ, thật sợ kìa Ê, ê, ê, ê Đó, dám sẵn sỡ tao hả? Mày đó, dám sẵn sỡ em gái tao hả? Anh, anh, tôi, tôi, tôi có làm gì đâu sẵn sỡ Làm gì đâu anh tự nhiên bay vô xà vô tự nhiên lấy tay ủa ủa chuyện gì vậy mấy anh làm gì mà đụng tay đụng chân vậy mày đây tôi là người nhà của hai này hai thằng này sàm sỡ em gái tao không con không có tự cái gì tự cầm bỏ vô sàm sỡ hả chào trời ơi con trời ơi trời ơi chồng con ha tôi ở nhà tôi nấu cơm thấy bà nội tôi luôn ra đi đi sàm sỡ gái ha Ôi. ông nhìn tôi đi trời ơi điện nước cũng đầy đủ mà kiếm cái gì mà đi tìm gái còn ông nữa trời ơi vợ con sắp đẻ nhà rồi giờ còn ngồi đây đi sàm sỡ gái hả vợ đẻ hả đứng lên ông đứng lại với tôi về lẹ lên vợ nó đẻ hả vợ đẻ vậy đi về về vợ đẻ nhà rồi còn ông nữa ngồi về chết với tôi lại chưa con nha Gì? Con có làm gì đâu mà cảm ơn con Thôi, để dì xuống dưới dì nấu cháo Để bồi bổ cho tụi con ăn nữa Cháo gà hả mẹ? Này là thưởng cho tụi con á hả? Ừ Tôi đi phụ gì nha à, Thôi, để mình vậy làm được rồi Ngồi đi chơi đi Thằng giỏi nó như vậy? Ờ à. Dạ Má mày đâu rồi? Mẹ à. Gì vậy? Đang hầu tới kìa, nó cầm hai cái dao kìa, cứu lên lắm Dạ, ủa? dạ chú à. Ờ. kiếm mẹ con chi vậy à. hồi chiều mẹ con nhờ chú mày mấy cái dao giờ chú đem qua trả mà có gì đâu mà cái thằng này làm gì vậy xong rồi hả ờ. trời ơi cảm ơn nhiều nghe ông này chị đã. trời ơi đã chứ cái thằng này làm gì mà nó nhấn nhấn gan dữ vậy chị à, dạ à ha nó tưởng anh là giang hồ đó ừ. cái mặt giống thiệt không xưa rồi giờ bỏ lâu rồi mày cảm ơn nha à thôi về nha về cả nhà nghe ủa ủa ủa ủa ờ, mẹ hả mày giao xong rồi bỏ đi vậy hả mày dũng không lấy tiền luôn trời ơi tình thương mới thương hàng xóm à con nghi lắm nha nghi vậy? nhưng mà con thấy cũng được á được không con chịu chú này hơn chú công nè ừ. thôi mày hả ai cũng được nha gì trừ đó ra giùm con nha sao vậy nhìn ghê quá với lại có gì để con mua dao mới cho đừng có đi mài <laughs> móc mớ gì sợ hết rồi đó sai sai sai anh con nhát cái gì thôi nè dẹp hai dao giùm gì cái ừ. hả ờ để gì dẹp cho dạ mệt dữ anh bấu cái tay của em mà anh đau luôn á này cái gì mà nhát dữ vậy tại ông nấu kia kìa tôi lắc lơ đi trả dao đang đợi ăn chó gà ê ê hai anh em đừng có đánh trống lảng Muốn nói gì nói đi Có chuyện gì anh Đức Giang hồ gì Hả Có chuyện gì đâu à Xuống phụ gì coi cháu lên chưa Giang hồ gì Lúc nãy là nói đó Giang hồ được hai anh em đúng không Này Nói đi Giấu giếm làm cái gì nữa À tao đi đóng phim có cảnh giang hồ cầm hai cái dao nó dí tao cái tao vô tao chạy nè cái đạo diễn kêu tôi đứng lại cái tao sợ quá đó cái giang hồ đi cái tôi lại tao ngồi xuống đó tao ngồi xuống chứ vậy hết sợ rồi anh đức anh xàm xàm thì được nha đóng phim bỏ ý định đó đi giỡn mặt hả nè với lại tôi với anh đó anh em biết nhau bao nhiêu năm trời rồi diễn với tôi làm gì định giấu hả thì thì tao với Dương bị dân hộ trên thành phố nó dí Nên chạy về đây trốn Thiệt tình luôn á Phiền phức thiệt Em biết là hai anh em tụi em á Làm phiền tới mọi người Cho nên Nếu mà anh muốn đuổi á Thì tụi em sẽ đi Cậu như tôi không biết chuyện này đi Lắm Lắm da dạ, trời ơi để tao sức cho anh sức của ta mạnh hơn mà đau hơn á nhẹ nhàng ôi da anh ơi là lớn gì phượng với năm vậy giờ anh ơi anh đứng lên đi anh tuột quần ra đưa cái mông đây em sức cho để lên để lên để lên ê ừ? chưa có vợ chứ tao cũng lớn rồi mày để lát tự tao làm được <laughs> em chưa có sắc con á Tao để tao nhắm mắt thôi đi ngủ đi vô đi để tao sức cái mộng tao em sẽ chào thôi Ôi vậy gì? Kỳ lắm Thôi đi đây, đi đây, đi đây Ôi mà, tôi chưa vợ mà Đứng lên, Ôi. quần xuống, trời Ôi. ơi, sức cái mông cho Mai mốt anh lấy vợ rồi em đâu có cơ hội sức nữa đâu Ôi. Cái mông của tao phải để cho vợ tao, vô đi anh thầy có lỗi với em nhiều quá từng túi này mà anh hai không làm được báo hại em không chợ sắp tết mà anh hai dẫn em đi chúng chui chúng nhủi 啊。 trên đời Em không có sợ cực Em cũng không có sợ khổ Em chỉ muốn anh này thay đổi thôi à Chỉ coi như vậy á Thì mẹ cũng không có lo cho anh hai nữa cũng giống trai quê đúng không vậy em mới giống hơn nè trời ơi anh đức hai anh em đi đâu vậy em đâu đuổi đâu về hả anh xin lỗi anh hứa luôn anh không có nghĩ ngợi gì đâu ở lại nha tự nhiên nó nói bỏ đi gì vậy em á là em tính là đi vòng vòng ở ấp này nè rồi đem theo cái thùng hóa trang lỡ có hai cây mất cấp thì kiếm được thêm chút tiền thiệt không thiệt à kiếm thêm thu nhập cũng tốt thôi mất thời gian quá à. em đi kiếm tiền á ờ anh đi đâu tôi đi ra quán cà phê kiếm uh, việc làm ủa mà tiện tết nhất hai anh em về đây chơi kiếm việc làm chứ gì trời kiếm tiền tết ờ à, cũng có lý ta nhà có nhà đi kiếm tiền có tiền tôi lì xì cho đúng rồi anh mấy ngày cuối năm nè người ta đi kiếm việc làm nhiều lắm á đi lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ anh mà chậm một giây là thất nghiệp cả đời luôn á ờ đi đi để tao ra ừ dương ơi Cái Ôi Dạ sao chú Mày rỡ rồi Hương ơi Dạ Mà chú làm gì chú leo vô đó vậy Tôi rình bay Chú phải núp dưới gầm cầu Chú rình tụi bay Dạ Tại sao Ngày hôm qua giờ hai anh em tụi bay chưa trình diễn chú Hả Dạ về quê ăn Tết cũng phải trình diện hả chú Phải trình diện hết Nhưng mà Một ấp có nhiều hộ Một hộ có nhiều người Không lẽ chú điều tra hết luôn hả Nhưng mà cái ấp này là ấp sắp sửa lên ấp văn hóa Phải kiểm tra Không có cho phần tử xấu trà trộn vô ấp này được Biết không Dạ Không hỏi nhiều Xuất trình giấy tờ à, Chú Gì Con con dội của con đem giấy tờ Nhưng mà con nói thiệt nha Trời cái thời gian mà chú điều tra hai anh em tụi con á là chú nên đi điều tra cái hội mà mê sen kia kìa trời cái hội đó hả mê tính dị đoan đáng lẽ chú phải điều tra cái hội đó mới đúng chứ đúng không chú con nói đúng dạ thôi điều... mày đừng có đánh chống lãng chú đang hỏi mày giấy tờ đâu xuất trình ra mau lên rồi khai thiệt đi nếu bay là cái xác chìm á thì chú hỗ trợ bay còn bay về đây mà phần phần tử xấu là tao cho bay chìm luôn không nói không có giấy tờ đâu dạ con đi dội con không đem theo rồi bay về quê mày cái thùng này thùng gì? Dạ, cái thùng này thùng đồ nghề của con Đồ nghề? Dạ Tao hiểu rồi Hàng nóng phải không? Tụi bay đem hàng nóng về cái xã này hả? Dạ Tụi quá bậy luôn rồi Dạ không có Mở ra Dạ Đồ nghề của con không mở được Đồ nghề không mở được tức là hàng nóng Đây là hàng nóng đúng không? Dạ không phải Nếu không phải hàng nóng Tại sao bay không dám mở? Dạ, Mở ra chú coi Dạ thì con mở Mở ra chết tụi bay rồi tụi bay loạn rồi dám đem hàng nóng về xã này thôi tao không tin tụi bay luôn tụi trẻ bây giờ tao khám mà hàng nóng trong đây chết cha hàng lạnh mày chặt cái tay ai vậy mày chặt cái tay mày dám chặt cái tay tao ủa tôi còn hai tay mà hả mày chặt cái tay mà còn có bốn ngón à bay quá bay luôn rồi thôi tao đưa tụi bay vô tù hết tụi bay trời ơi trời thôi tụi trời ơi nó lột da đầu mày lột da đầu phượng hả phượng của tao bây giờ cái đó không phải đầu phượng đầu ai tanh quá vậy hả mày lột da đầu bà bắn bắn tôm bà chợ chở không Hèn chi tao thấy đầu bà trong lóc rồi mày lột phải không dạ không trời ơi chú ơi chú nghe con nói đã cái này là đồ đồ quá trang của con quá trang hả cho mày đừng có xạo cây này cây này của ai cây này của ai của chú mày hồn của tao mà màu đen thui gì sao hả mày mày dám chặt của người ta mày quá trang thì sao mà nó đen khi vậy nó là của chú mà đúng rồi cây của tao mà sao mày để trong này chú mới để vô mà sao chú đổ thừa con tất cả hàng này là gì tại sao có thứ này hả dạ con nói là một lần nữa đây là đồ quá trang con làm bên đoàn phim ở trên trển á con làm bên đoàn phim con quá trang cho người ta ủa vậy là bay có nghiền ngỗng đàng hoàng hả trời ơi nghề nghề nghiệp đàng hoàng với chú bay làm trong phim mà tụi bay làm cái chức gì trong đó dạ là quá trang á mất cúp á mất cúp là gì là quá trang quá trang được còn mà thêm mất cúp gì nữa thì ở trển nói mất cúp không à vậy hả dạ ủa con nếu mà con làm cái phim vậy rồi mai mốt cho chú làm phim chiếu tết vậy chứ mặt chú lên tivi á nha <laughs> cho chú lóng dây dây quần á dây quần là dây gì chú đâu có dây quần quần chúng cũng được nè con à mê đóng phim phải không mê lắm rồi, nhìn là biết mê rồi dạ đấy nè qua, qua năm nha qua năm đóng ừ. ờ qua năm qua năm đóng rồi qua cái tết này tao mới được đóng hả dạ đóng ngay phim này được không con phim một quả cũng được cho chú đóng phim nào dạ thôi chú qua năm tính nha qua năm tính đó thấy chú không chú thấy không công việc nghề, nghề nghiệp ổn định nè à. cho nên là chú đừng có bắt bẻ anh em tụi con nữa nha ờ, giờ cũng đi làm hứa cho chú đóng phim nha dạ hứa luôn trời ơi thế, thế chú đóng phim hợp không dạ hợp dạ hả hồi nãy giờ con thấy trí tưởng tượng của chú à, hơi bay cao xa luôn á dạ. dạ con đi nha ờ dạ hẹn chú phim sau nha con ơi phim này đi con con đang làm phim này cho chú đóng chứ Mình bây giờ Y chang là mất cấp dạo luôn á Không có công ăn việc làm ổn định Tết thì gần tới rồi Hey. Hay là vô đây xin làm ta Kiếm tiền về quê ăn Tết cũng được chứ Trời ơi, không biết cái này có bị thình linh trục xuất không nữa Gì vậy chị? Hú hồn hả gì á phải em không ừ, sao bên em lạ vậy gì, gì đâu em em mộng chính nè biết rồi nhưng mà bữa nay mặt em bị gì vậy cái này anh nói là phong cách phù tang mà mà giống phù thủy lắm hả không nhìn nó khó coi lắm trời ơi mà em đi đâu mà em mất cấp lòng lộ vậy em đi gia nhập hội thần linh phải ấn tượng chút chứ trời ơi em mất cấp kiểu này á rồi là sao thần linh chứng cho em chứ giờ sao chị thì bây giờ phải sửa lại làm cho em đẹp lại thanh tao lại ừ. mà kịp hôn bây giờ em gắt quá mà trời ơi sao không kịp được em mà gặp chị là em gặp đúng người rồi ừ? chị là trùm mất cấp mà nhưng mà em không có tiền đâu nha về tiền bạc á hả à, cái chuyện này á em không có cần lo đâu miễn sao chị làm cho em đẹp em đi giới thiệu cho cho mọi người ở cái ấp này nè đó ai còn tới mất cúp các em nhớ tới chị nha vậy mình làm liền đi dạ con mời thầy ừ. nè đà dạ cái vụ kết nạp hội viên mới mày lo tới đâu rồi thầy yên tâm tất cả mọi thứ con đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thầy và con khoác xiêm y vô là hành lễ <laughs> Nhớ Dạ Chuẩn bị cho nó chỉnh chu đàng hoàng Thầy trò mình Không phải hốt thêm mớ tiền nữa nghe <laughs> Thầy thầy thầy thầy thầy Con nghe tới tiền là con khoái liền thầy Mời thầy ừ. Mà con công nhận nha <laughs> Thầy của con đúng là thiên tài Thầy biết không Con kiểm tiền rồi á thầy Con thấy à Tiền mình kiếm một năm nay á Trời ơi nó nhiều bằng người ta kiếm 10 năm luôn đó thầy Nhiều đo mà nghĩa địa gì Tao cho mày hay Tao sẽ khiến cho cái làng này Thậm chí cả cái tỉnh này Đều phải nghe lời của tao Tao biểu họ bán hết nhà cửa ruộng vườn Thì họ cũng nghe theo lời của tao <laughs> Thiệt vậy hả thầy? Ừ hai người mới sao thầy hai chỗ đó hả dạ nếu không thu phục được tụi nó thì tiêu diệt luôn để trừ hậu quả trời thầy ơi cuộc sống mà thầy là một mạng người mà thầy sao thầy nghiệp quá vậy nếu có gì thì cứ bình tĩnh không thu phục được từ từ mình huấn luyện người ta bắt đầu thì giết người ta chi vậy thầy giết hả giết hả coi phim xã hội đen cho nhiều vô tao cho mày hay tao đã ở tù hết mấy năm trời tao không muốn vô trọng nữa nè mày giết giết giết chứ thầy kêu uh, trừ khử là sao thầy tao đã tạo ra được thần linh thì tao cũng tạo ra được âm binh nó sẽ khiến cho hai đứa đó trở thành âm binh tới lúc đó tự động sẽ có người tiêu diệt nó hai thằng <laughs> ok trời à. đất ơi gì em? Chị make up kiểu gì vậy? Bị gì em? Cái vấn đề là nó quá đẹp <laughs> Em thích quá à Chị ơi em phải selfie mới được Trời ơi cái mặt em sao bây giờ mỏng chín mà nhìn như Ngọc Chinh vậy đó chị <laughs> ừ, Thôi cái môi nè Cái môi gì mà nó tròn nó nhét cái, cái kim với chuông quá đi trời ơi ui cái da make up như không make up vậy đó Gọi là mi lá liễu nè Đẹp không? Quá đẹp luôn Đây bữa nay là chị mất cấp cho em là nhẹ nhàng đó mai mốt á chị mất cúp cho em lồng lộn giống như là đi vũ hội vậy đó như đi thảm đỏ hả chị ừ trời ơi đẹp quá à. ừ. mai mốt có gì chị làm cho em á hả kỹ kỹ chút xíu nhưng mà chị ơi cái hình á nhìn lên cái mỏ nó đỏ chót à đi vô hội thần linh là em bị chửi đó thôi ừ. thôi, thôi chị chùi cho em đi chứ không có được đâu vậy thì bây giờ chị đánh nhà cho em thôi mình chùm cũng khó lắm ừ Ê, chị đánh làm sao mà hả người ta không biết là make up á ra đây, chị chỉnh cho rồi rồi đó chỉnh cho nhẹ nhẹ lại thôi đẹp dặn người mà không chối lóa đẹp nè đưa nè ra đây đây dặm lại một tí nữa có tâm đúng không à. rồi bảo em rồi nhẹ nhàng hơn rồi đó trời có chị là em bớt phí tiền cho mấy chỗ tàu lao mới lao rồi nó nghe nè ừ. cho chị số điện thoại đi dạ à chị lưu vô đây nha Dùng chị Dương make up thần thánh Mà nói nghe nè Ở trong cái ấp này á Có ai cần make up để mà đi ăn cưới Đi ăn tiệc, đi event Đi lễ hội Cứ báo cho chị nha Giới thiệu cho chị đi Xong rồi có chị có khách á Sau này chị make up cho em Đẹp lông lộ luôn Miễn phí Có làm tóc không chị? Làm tóc luôn, miễn phí Yeah Vậy là mai mốt em sẽ lưu chị rồi Em giới thiệu chị nha Em có một thắc mắc rất lớn muốn hỏi anh Hỏi đi Tại sao anh phải thức sớm để tạo một tiểu cảnh trên đầu mình làm gì vậy Em không hiểu gì hết. Đây là cái chiêu của anh đó. Người miền quê là hiền lành chân chất Anh phải tạo như vậy để gây thiện cảm Cái mình hỏi cái gì người ta cũng trả lời hết á Vậy hả ừ. Mình cảm ơn chị em gia học của Hường Linh rồi Ồ Có em gái kìa Em gái Cho anh hỏi em gái ơi Em gái Cho anh hỏi em gái ơi Chắc em gái bị điếc á Lấy gần, lấy gần Dạ Em, cho anh hỏi thăm cái Em bà nói ba biết sao cái đâu mà dạ dạ dạ thím chắc ơi rồi dạ, thím mà thím trời dơi quá sao tự nhiên phun nước miếng vậy thím thím à thím cho, cho con hỏi nó nói, nói cái gì họ không nghe dạ thím cho con hỏi bà mẹ mày tao có bị điếc đâu mà la dữ vậy thằng quỷ à, dạ con xin lỗi à, thím cho con hỏi là à, gần đây có à, hỏi, hỏi hỏi hỏi hỏi cái gì vậy bà. mà bà nói bà không biết dạ thím cho con hỏi gần đây á có hai anh em nào tới làng này không không không thấy anh em nào hết trơn vậy á trong làng này có người nào tên lâm không lâm hả lâm làng này nhiều lắm còn có là, là, là lâm tặc nè Lâm bồn nè Rồi tìm Lâm nào Lâm Tìm Lâm Mà nè Có khi nào hai cậu đi lộn lạc không Đúng rồi anh Bà thí mình nói đúng á Có khi nào mình đi lộn làng không Hay mình lạng qua cái làng khác đi Chỗ này em thấy ghê quá à. Ê, mà tôi nói cho hai cậu biết nha Cái shop này nè Đi vô một là bị thương Hai là mất xác luôn đó mấy con ghê quá trời ơi trời dương anh sen trở về à, tôi biết ghen đó nha đứng nói chuyện với trai trẻ là tôi không thích rồi đó sao Ủa, sao, sao bạn sao gu mặn dữ vậy ta trời ơi đôi lúc đổi gu cho nó thú vị bạn ngon không trời khởi sợ luôn là trẻ vậy mà quen mà thiếu lợn cứng vô con người làm này kỳ ghê á anh ơi à, sợ quá Hả? thôi à, thôi đi anh ơi không phải tìm cho ra không thôi làm anh em mình chết với đại ca đó